Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên hút đố của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận U20 nữa Trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em Thì mình sẽ xem xét lại những trận hồi ngày hôm qua Mình đã nhận định cho tất cả anh em đã ra sao rồi Thì trong ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em đó là ba trận Thì có trận U20 Nhật Bản và U20 China Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo dưới được chấp 2,25 Mà cái trận này cái tỷ số chỉ là 2-1 thôi nha anh em Thì anh em đã hút full được cái trận mã kèo à, U20 Nhật Bản với hàng ở Trung Quốc rồi thì cái kèo Napoli thì anh em cũng đã có xem cái trận mà mình nhận định cái trận Napoli và Lazio rồi thì cái trận này mình đã nói với tất cả anh em là cái trận này Napoli mình dự đoán Napoli sẽ không ăn trong cái trận này đúng là Napoli không ăn mà Lazio ăn luôn nha anh em thì cái trận này mình cho anh em ăn kèo là full full trong cái trận Napoli rồi còn kèo Real Sociedad này thì à, mình cho tất cả anh em làm Real Sociedad chấp chứ cái mã kèo là một thì cái trận này là không đều thì anh em gãi một kèo này nhưng mà anh em vẫn còn lời được hai mã kèo này nha thì chiều nay chiều nay mình có nhận định cho tất cả anh em cái trận Việt Nam và cái trận ờ, Man City và Brighton nữa nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái bảng C của U20 châu Á nha anh em đó là à, Jordan gặp Hàn Quốc vào lúc 17 giờ ngày 5 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy rồi hai này giờ trận này là tranh ờ, vị trí đầu bảng xếp hạng luôn nha anh em anh em thấy trên bảng xếp hạng bảng C này rồi Hàn Quốc đang đứng với cái vị trí là đầu bảng có 3 điểm với 4 bàn thắng nha anh em sau một vòng đấu thì anh em cũng thấy hai này đang có cái phong độ rất là tốt nha thì trận này à, Jordan gặp Hàn Quốc thì anh em thấy cái thành tích gần nhất của thằng Jordan và thằng Hàn Quốc này hay cái thành tích uh, gần nhất của thằng uh, Jordan thì anh em cũng thấy trong năm trận gần nhất thì Jordan là thắng 3 trận và để thua hai trận trước Syria và Iran nha anh em thì uh, Iran đang rất là mạnh rồi. Còn anh em thấy phong độ của uh, Hàn Quốc thì Hàn Quốc chỉ có trong 10 trận gần nhất Hàn Quốc chỉ để thua hai trận trước Ukraine và bộ Bồ Đào Nha thôi nha anh em thì à, Hàn Quốc thua trước đấu trường châu Âu còn trên đấu trường châu Á là Hàn Quốc này đang rất là mạnh hầu như là đương kia giống như à, ứng cử viên vô địch à, của U20 châu Á vậy rồi anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem luôn thì tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Hàn Quốc trận này đang chấp với mã kèo là một nha anh em đang chấp một trái và tài xỉu thì 2.5 thì cái trận này anh em có thể nếu mà anh em chơi trang thì anh em có thể gồng chờ mã kèo Hàn Quốc tuột xuống 0.5 hoặc là có thể là 0.75 thì anh em vào còn anh em không có chơi trang mà anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình hoặc là anh em có thể vào cái mã kèo một trái nhiều khi gần tới giờ ra xanh có thể kèo lên 1,25 thì trận này mình nghiêng về Hàn Quốc sẽ thắng tầm từ 1-0 hoặc 2-1 thì anh em nếu mà anh em nằm cái mã kèo một cái thì khá là bất tiện cho anh em bởi vậy mình khuyên anh em nếu mà anh em đang chơi trang thì anh em chờ cái mã kèo tụt xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào thì sẽ hợp lệ hơn nha tài xỉu thì anh em cái trận này anh em cứ nằm trên mà nằm xỉu cho mình luôn nha đó là cái phần nhận định kèo của Hàn Quốc cho tất cả anh em thì đó là cái phần nhận định của mình giữa trận Jordan và Hàn Quốc thì anh em nào mà à, trùng ý kiến với mình thì anh em có thể nằm theo mã kèo mà mình cho tất cả anh em nha thì còn anh em nào mà không thấy uh, ý kiến thì anh em có thể đánh nghịch lại cái mã kèo của mình nha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 thì đó là cái phần nhận định của mình thì anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau